xin chào tất cả mọi người Thì uh, hôm nay sẽ là một cái clip rất là vui Đó, anh em thể nhìn thấy là trong trận đấu này uh, Rất là cảm ơn uh, ờ, clan TTG đã hợp tác cùng mình trong clip lần này Khi mà đã cùng mình tham dự một cái video rất là ý nghĩa uh, Anh em thể trong <laughs> trong trận đấu này mình sẽ thực hiện uh, một clip vui Đó là 10 tanh solo nhau ở đường giữa nha anh em ơi Đấy, không phải là khu vực đường nào nữa mà là 10 tanh solo nhau ở đường giữa xem là sẽ ra sao khi mà 10 tanh mang cấp cứu solo thì rất là khó chịu này <laughs> Rồi và trong trận đấu này mình sẽ chơi vị tướng Achip với bộ trang phục là bạch kiếm tiểu thư nha Đó à, một bộ ờ, một vị tướng ờ, đỡ đoàn đây là nói chung thì 10 vị tướng đỡ đoàn solo nhau rồi không có gì phải bàn cãi nữa rồi ok anh em let's go đi thôi nào <laughs> ra đứng giữa luôn ok áo tràng bằng áo tràng tầng da sẽ là trang bị đầu tiên cho vị tướng này nha Rồi, thật sự thì uh, <laughs> chủ yếu là clip vui thôi Trôn anh em ơi Chứ còn uh, toàn đánh uh, đánh hạng đủ kiểu là cũng chán nhàm nhàm chán là chán rồi Nào Ôi What the hell cái gì vậy Đông thế tìm thứ người <laughs> Ui ôi đánh nhau lại nó lên mang cấp cứu hồi Chơi luôn Ôi Sợ thật anh em ơi rồi <laughs> ui đánh sợ thật này trái biết đâu một lần nữa húc kiểu quẩy một thế à ông thêm thì máu quá ông băng cả trụ cơ à này ui thôi thôi thôi té té rồi ơi hết máu rồi té nhanh còn kịp ui rồi thêm thật anh em ơi có thể để ý là team mình hầu như là còn uh, <laughs> hết máu rất là nhiều <laughs> đối phương còn hơn máu này may là vẫn chưa có thể nào là chết được chưa có một mạng hạ gục nào nha tiếp tục thật sự nếu mà anh em mà có bạn bè chơi thì uh, mời chung uh, lập đấu giải và đánh theo kiểu này thì khá là vui nhá tại vì là <laughs> giải trí mà uh, full 10 tanh full 10 support lục kiểu full 10 xạ thủ hoặc là pháp sư đấy rất là vui thôi và đi đường giữa này đánh nhau lặn lặn xị ngậu lên xong hét ầm ý lên như vậy cực kỳ vui luôn <laughs> rồi quay nào ông nào thêm vào rồi hay quá chơi luôn ác à, kéo hay <laughs> kéo rất là hay lên bảng trên công đầu ngon thường quá nào tiếp tục nào solo luôn ấy ôi bị choáng kìa khó chịu vậy khó chịu vậy sợ thật mình hết máu rồi anh em ạ không không dám sơi luôn đấy thôi thôi thôi biết rồi đấy có lớp giáp rồi hay quá lại kéo rồi một mạng thơm <laughs> cứ chờ đợi thời cơ thôi à, thật ra thì đối phương có toàn những thanh niên khó chịu anh em biết là uh, trận đấu này thì đối phương có ấy team họ team bạn là có hẳn uh, Oma luôn một vị tướng khống chế rất là diện rộng rồi <laughs> nhưng mà team mình không thiếu lần nào nói chung là team mình combat quá là đẹp ôi sợ kéo thế team mình combat đẹp chứ không phải là không đẹp đâu anh em ơi khi mà vì giả dụ như kiểu là thêm nhảy vào húc tung này sau đó là ờ, black hút chiêu cuối này lúc đó là mình sử dụng cái chiêu cuối mình mình làm choáng này quá đẹp vời tuyệt vời luôn nếu mà sử dụng được uh, <laughs> cái khả năng combat như thế thì chắc chắn uh, sẽ rất là đẹp rồi ba hai rồi <laughs> đánh nhau như này thì anh em tin chắc một điều là không có lên được nhiều đồ đâu chắc chắn không lên full được đồ đâu anh em ơi chắc chắn với anh em một điều là không thể nào lên được full đồ tại vì là à, <laughs> không lấy đâu ra lính mà farm chỉ có đánh nhau đứng giữa này lấy đâu ra lính farm rồi tìm hình là team mình phải ôm trụ rất nhiều à kéo hay kéo hay <laughs> voi voi ơi là voi ở chạy nhanh thế voi thôi kia vãi luôn voi vẫn chạy được kìa rồi rồi đánh nhau đánh nhau mình sẽ thử bay vào tường nha bay vào tường rồi thôi quẩy đi quẩy lên rồi tiếp tục nào quẩy thôi hay quá kéo chuẩn đẹp luôn một mạng nữa rồi rồi <laughs> hiện tại thì mình đang bị thua rất nhiều anh em biết là ôm trụ từ đầu đến ờ, cuối rồi đấy toàn ôm trụ thôi cái gì cái gì đây ông ông định làm cái gì đây ấy thôi thôi thôi thôi ấy <laughs> ôi sao mà tàn chơi nữ nhi thế này gạch bụng bự đâu kéo cái phát nào rồi kéo hay rồi dồi ôi sao cáo oma mà thế bó tay thôi tôi chịu đi ông then kia làm cái gì vậy <laughs> ham ham ham ham mày thôi thôi thôi em em không ham em không ham hố té luôn đây ham cái mạng này chết nữa thì sấp mặt rồi ok mình đã có chiêu cuối rồi và bây giờ <laughs> sẽ về ờ, lại đánh nhau lại chẳng nhau thì vậy à thôi cứ tưởng kéo được chuẩn kìa mà thật sự nếu mà kéo được vào vai trong nơi thì rất là khó chịu tại vì là không thể nào kéo lại tài về được nha rồi <laughs> ok lại phải biến về thôi khi mà có chiêu cuối rồi này combat khi mà hai bên có chiêu cuối thì đánh nhau combat rất là đẹp rồi rồi rồi rồi rồi rồi kéo thôi trượt kìa <laughs> nào nào lên này rồi quẩy đi thôi thôi thôi thôi, xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi chiều cuối này tuyệt vời chưa xác định đi em ơi lên lên bảo <laughs> rồi tiếp tục nào thôi còn mỗi mình ta ra kéo hay quá chết luôn thôi vẫn chạy được kìa Đó, ờ, thật sự chơi này rất là vui nha anh em ạ rồi thì <laughs> mình phải băng trụ này uầy uầy uầy cấp cứu đâu rồi hết anh em sử dụng hết cấp cứu nha đừng có giữ lại làm gì cả <laughs> thật sự thì nhìn 10 tay anh đánh nhau rất là lạn xạ này nếu đánh như này đến late game thì không biết như nào luôn late game thì rất là trâu bò nha anh em ơi nếu mà đánh đến late game thì cực kỳ cực kỳ trâu bò <laughs> luôn đấy uh, luật trong trận đấu này là không được uh, farm không được farm uh, quái sang uh, hai bên khu vực đường lên nhá và cũng như là không được farm quái rừng này không ăn dầu không ăn kinh công này không ăn bùa này đấy đấy là ừ, khi mà chơi đấu như thế này nó vui cho đảm bảo cái sự công bằng chỉ có ra đường giữa đánh nhau thôi farm ờ, cái đợt quái ở đường giữa và <laughs> chẳng nhau <laughs> phải sấp mặt đường giữa luôn tử chiến là đại chiến của những cái ờ, vị tướng đỡ đòn ôi ôi ôi nhỏ ôi là anh em đâu lên thả <laughs> thật sự để và làm được cái clip này thì ờ, không chỉ một mình mình thật sự không thể nào làm được và cũng như là phải ờ, hô gọi cả cái cờ lan ra <laughs> ờ, rất là cảm ơn cái cờ lan ttg cờ lan ttg nha thì hiện tại cái nick này đang là chủ của cờ lan ok bây giờ mình sẽ lên cái giày hậu vệ này rồi kéo rồi hay quá chơi <laughs> cắm voi mà vậy <laughs> đấy chưa cuối này choáng rồi choáng rồi ôi ôi <laughs> hiện tại rất là trâu bò dã dã man thật không phải là trâu đâu anh em ơi anh em nhìn này máu mình rất giấy thôi nhưng mà <laughs> thật sự thì đối phương không có nhiều sát thương đâu vậy nên là tàn tanh đấu nhau rồi ôi, đánh nhau thì cũng ôi ôi thôi té <laughs> rút luôn mình kịp tàn tay đánh nhau thế nên là cái lượng sát thương gây ra không nhiều vậy nên là anh em thấy là rất là trâu leo là sáu thôi đánh mãi không không chết thực sự nếu mà còn đam trong trận đấu này mình nghĩ là có uh, ờ, skirt là nhiều sát thương và cũng như là cái thanh niên thêm kia là chiêu cuối là hơi bị lợi nếu mà chơi cái kiểu như này này <laughs> chứ còn đánh Achit thì ờ, cũng được vì combat ờ, đường giữa này thì quá là tuyệt vời nào rồi thoải thoải mái đi à rồi chơi <laughs> người với thù đánh nhau lẫn lộn thế này rồi từ từ voi kìa ấy rồi ờ, kéo hay ôi sợi kéo một toát thế nào rồi chiều cuối mình có cấp cứu mà đánh nhau thoải mái đi rồi quật luôn rồi xác định này rồi <laughs> cấp cứu rồi anh em thoải mái thôi vẫn chết thôi thôi tôi té em té đây em té đây chị ơi tha em trời đất ơi băng trụ cả ông này máu thế rồi một mẹ thôi <laughs> còn tị máu đây này vẫn sống sót thành công thơm vậy công nhận là vẫn là thơm <laughs> ok hiện tại thì team mình đã hơn đối phương rất nhiều hơn uh, team mình ăn 14 mạng team họ ăn 8 mạng cơ đó thì hầu như các trang bị trong trận đấu này thì anh em cần phải lên uh, đâu ở ờ, đã gọi là tướng tanh rồi thì lên theo chất tướng thôi và trong trận đấu này mình sẽ đáo nguyên thùng cho vị tướng này <laughs> nguyên thùng tanh nha nguyên thùng máu luôn ok trang bị tiếp theo mình sẽ đóng huyết giáp này đấy nguyên thùng máu luôn không phải là lên sát thương ờ, thật sự nếu mà đánh kiểu này mà anh em chơi vị tướng này mà lên kiểu xét thương vật lý hoặc là trí mạng thì đúng là bốc hơi rất nhanh nha vì là combat lẫn lộn toàn tay đánh nhau như <laughs> kiểu mình lên như vậy ờ, như kiểu uh, lạc lạc loài ấy uh, châu bò đánh nhau mình là rồi mũi đứng ngoài bị chết rồi vì lượng máu rất thấp mà mấy thanh niên tanh kia thì uh, đánh lâu thì mình cũng mất máu rất nhiều rồi à rồi chiều cuối này <laughs> chiều cuối này rồi thoải mái đấy vẹt nhau vẹt nhau thôi thôi thôi thôi ôi nó nện em đau thế <laughs> nó nện nó chịch em ngay trong combat kia làm sao sợ làm sao ở ôi rồi đừng đừng thấy chị xinh chị cầm khanh uh, kiếm rất là to à. đấy một bộ trang phục uh, đẹp nói chung là rất là đẹp kéo đi kéo kéo kéo kéo <laughs> kéo đừng có kéo mấy cái thanh niên uh, phải khống chế làm gì rồi rồi rồi lạ ra đừng dơ choảng nhau anh em ơi đánh như thế này đừng đến lẻ nha <laughs> đợi tim đủ người rồi phang nhau sau rồi kéo rồi hay quá đây này rồi mình cũng không dám lên thế nâu vào mở có mát hay quá rồi có chiêu cuối rồi có chiêu cuối chiêu cuối choáng rồi ôi trời ơi <laughs> choáng phát đấy là hơi bị xịt xịt quá rồi cấp cứu này choáng nhau tiếp phải ôi rồi sợ thật anh em ơi <laughs> đánh tan cấp cứu với lên tội này rồi khá là vui nha không phải là <laughs> không phải là chán đâu khá là vui này trụ cũng không đẩy được luôn hiện tại phút thứ 10 mà cái trụ đứng giữa vẫn còn này ấy hay quá băng trụ rồi chơi luôn này là đấy rồi thôi thôi thôi skirt <laughs> hy sinh rồi hy sinh với cái nhiệm vụ cao cả là băng trụ rồi đây này đây đây xác định rồi băng trụ lên bảng thơm 40 rồi <laughs> kiểu này là mình xanh nhất cái bản đồ mình sẽ lên đồ cực kỳ là trâu nha lên đồ mắc trâu cho anh em xem này rồi cái gì đây nào chiêu cuối này choáng này rồi thôi thôi em té đây gặp <laughs> gặp a à thù đau lắm thôi, thôi có lẽ là mình không giúp anh thôi thôi mình không giúp được rồi rồi vay ra rồi thôi em té đây em không giúp được đâu <laughs> xin lỗi đồng đội nha cứ phải chạy lanh quanh lanh quanh đi rồi mãi chưa lên được cái đồ tại vì là không có quái mà farm toàn đánh nhau lẫn lộn thôi không cố ăn mạng thì chỉ có móm trong trận đấu này thôi <laughs> đấy anh em có biết là còn những cái đặt ra thử thách gì cho mình không nhỉ đây là một cái thử thách khá là đặc biệt uh, một trận đấu là cầm phun tanh đi đường giữa khi 10 tanh solo nhau đường giữa thì sẽ ra sao đấy, thật sự thì rất là thốn và cực kỳ là vui luôn đấy <laughs> đáng ra thì mình định chôn cuối tuần đấy nhưng mà thôi thôi uh, cuối tuần sẽ có clip chôn khác phải là cứ chôn đi rồi đâu rồi không dám lên cao <laughs> bây giờ mà lên cao mình bị ăn hôi thì đúng là xong mình là nữ mà ấy cần phải thêm thôi <laughs> trận này chỉ cần mong cầu mong thêm mà mở combat thôi là mình sẽ đầy hay quá rồi giờ ôi trời sao lại hút một phát là chạy về vậy rồi <laughs> sao lại hút phát chạy về kéo hay thế nhở kéo hay thế nhở rồi lên mạng chiêu cuối rồi một mạng chuyển ôi hút này thấy chưa anh em thấy là combat rất đẹp mình có cấp cứu ấy ủa ôi sao đánh ấy <laughs> túm chút mà lại đánh nhau choảng nhau choảng nhau ấy rồi rồi rồi xong quét sạch tuyệt vời luôn Wow, một pha cắt sạch vừa giờ lấy cho con bét rất đẹp. Là chiêu cuối liên toại. Đấy, tàu tanh anh em vào đẩy trụ mình tanh ôi ôi xong là trụ bắn đau thế. <laughs> rút rút rút ngay. Lại lính lên rồi quẩy nốt cái nhà. Đẩy một phát một hai cái trụ luôn. Đẩy trụ anh em, đẩy luôn, đẩy đẩy đẩy. Rất là nhiều dầu nhớt mà. Rồi, có thích thì lấy nốt cái trụ <laughs> kia kìa đối phương còn khá lâu mới ra cơ rồi Thôi nhá, té đi anh em ơi Tin điều ngươi té đi, đối phương ra rồi, ra hết rồi Đây anh em thì nhìn thấy là hai bên đang lên những cái trang bị uh, <laughs> rất rất là khó chịu Những cái bị tướng tanh rất là khó chịu nha Rồi Tới luôn này <laughs> Trời đất ơi, đánh nhau lại xị ngậu lên rồi <laughs> Nào, chiêu cuối Sẹt đấy, không trái được kìa Thôi thôi thôi, sao lại tụ tông thế này rồi ấy nổi kìa Thôi thôi xong rồi Chết em rồi, chết em rồi, đừng có hiếp em đừng quay ép em ôi thôi thôi thôi thôi <laughs> Ê, hoàng tử của tôi đâu rồi cứu tôi phát nào xong rồi chết rồi ôi thật thật thay em chị ơi <laughs> rồi lên bảng thật sự thì phát đấy cũng không chạy được đâu gọi là cứ chạy thôi chứ còn đứng lại thì gọi là câu câu thời gian đối phương lên đẩy trụ tôi còn <tsk> chán thật <laughs> thật sự thì đánh này rất là vui nha anh em ơi không nhặt được mồm ôi mất cái trụ rồi vừa xong quét sạch được đối phương bây giờ đối phương lại quét sạch lại đáng lòng thật bây giờ mất cái trụ trắng trận bây giờ mình sẽ lên cái ờ, trang bị ờ, hoặc là giáp thống khổ nhá giáp thống khổ này cái này sẽ giúp ờ, đối phương đánh vào mình một phát là nó sẽ bị chịu sát thương đấy mình không cần làm gì mà nó cũng bị cho sát thương luôn à kéo hay ok á what the hell <laughs> bóp pha bóp chim rất là đẳng cấp của thanh thanh niên thêm đấy anh em thể nhìn thấy là Greg vừa kéo một phát thôi đấy Greg chỉ việc kéo một phát thôi mà thêm tự nhiên thêm đẩy ra một phát là <laughs> chán tất phát đấy để ý cũng phải là dính à, phát bắn từ trụ không rồi a à, combat rồi có cấp cứu mà ủa rồi đẹp thế cứ combat trụng lại với nhau thì mình cực kỳ thích luôn rồi rồi kéo thầy thế nhờ <laughs> Hút rất đẹp rồi đánh nhau lặn xị ngẫu này 5 người 10 người đánh nhau trong này vừa Chả nhìn đi đâu <laughs> Gọi là đánh lặn xạ lên đây anh không Ôi thên Vâng anh thật là anh Dũng Vào đây vào đây làm gì đây Làm cái gì làm cái gì Đấy chết chết rồi chết luôn Ôi giời ơi <laughs> Thật sự là đánh đến phút thứ 14 vẫn còn mệt mỏi quá Mười nhau phang nhau, mười tanh phang nhau thế này nào nào nhanh nhanh lên cái trang bị giác tống khổ thôi là bắt đầu mình cảm tưởng mình trâu rồi đấy anh em thì nhìn thấy vạch máu mình trâu rồi nhưng mà không trâu bằng thên Ôi, <laughs> trong trận đấu này làm thanh niên trâu thế, trâu hơn cả mình này Đấy, thế biết vậy thôi tại vì là mình là nữ nhi mà mình phải là đấy đâu rồi anh em đừng có băng trụ nha, rồi sao, sao đây chịu bắn mình thế ôi kéo sượt rồi chơi luôn này có 11 một mình nó thôi chơi luôn rồi hay quá à, kéo ngay rồi chiêu cuối này à hóa giải à này đi lên bảng đi rồi sống ấy ôi thôi thôi em em té đây <laughs> em xin ra tay rút lui thôi chạy nhanh còn kịp mày quá mày quá là vẫn còn sống say yeah <laughs> vẫn còn sống rồi thôi thôi té đấy ông ơi không kịp tổ ông skirt ông bị quay bay qua tường thôi <laughs> không kịp bay qua tường luôn trong trận đấu này có mỗi một mình mình lên ờ, uh, còn sống sót đấy cả team mình kiểu là chân ờ, dài quá chạy rất là nhanh chạy nhanh ra khỏi combat không là bốc hơi rất nhanh rồi nào uh, <laughs> sẽ cố gắng lên phun đồ nha lên phun đồ hai bên lên phun đồ đánh nhau cho phê hiện tại phút thứ 15 là đánh khá là lâu cái này mà ví dụ mà 10 tanh mà lên thêm cả 10 cái giáp thống khổ à mình chơi 10 <laughs> tanh lên full cái 10 ờ, cái ờ, giáp hộ hộ mệnh ấy cái giáp hồi sinh ấy thì anh em biết là đủ hiểu như nào đánh mãi không chết được đánh chết xong lại là hồi sinh lại <laughs> hồi máu liên toại rồi lên bảng thơm quá tiếp tục luôn chơi luôn rồi ôi lên được giáp thống khổ đánh bá lắm rồi chạy đi đâu được nhờ lên lên lên lên lên quay quay chơi luôn này rồi <laughs> vẫn chạy được kìa rồi hay quá ép trong trận đấu này thì ờ, không được sang các đường khác nha kệ lính đẩy luôn hai bên ờ, đường nếu mà lính đẩy thì vẫn để nguyên tại vì là không nên ờ, không farm chỉ là luật chơi là phải đi đường giữa và không farm farm quái rừng và cũng như là choảng nhau rồi rồi ôi <laughs> chạy đâu được chạy đâu chạy đâu chạy đâu đùa tôi đã vẫn chạy được kìa chạy nhanh vậy ừ, sao chạy nhanh vậy em à, thu <laughs> ôi thôi em nản lắm rồi em, em đuổi anh chắc em chết mất thôi em thì đang, đang bị đau tim đang bị bệnh tim ấy rồi <laughs> chạy nhanh đến mấy tim ra quay đậu rồi bốn người quay này thì sống sao à đây chị ta ra chị ta ra bắt nạt em gì đấy kéo đi kéo bụng bự đâu mà kéo nhanh còn kịp à chạy đâu à đi rồi rồi rồi à nhảy có tường à thôi thôi nhảy có tường rồi <laughs> rồi té đâm đâm đâm đâm đâm trời đất ơi hỗ trợ 20 rồi đánh mà chả biết bên nào thắng nữa tại vì là <laughs> hai lần cất sạch là dành cho uh, gọi là cân đều cho hai team đấy đẩy trụ đã thôi lên nào từ từ bây giờ mình sẽ lên mình sẽ lên hỗ trợ luôn này rồi anh em khỏi đi thêm đâu nhảy húc hay quá rồi chiều cuối này chiều cuối choáng rồi rồi <laughs> Crack hút đi nhanh còn kịp rồi thôi tôi vẫn chạy được à, đẩy cái đẩy cái trụ đẩy cái trụ xong nát cái trụ rồi bây giờ một em một em lên bảng một em lên bảng thơm nào nào chị ta ra rồi quay <laughs> nó vừa còn hai tanh ba tanh nữa sợ thật thật sự thì không thể nào mà chơi nổi đấy hay quá nhở mình hết sạch mana rồi anh em ơi cố đánh thôi còn hết sạch mana rồi đánh sao <laughs> quay tay còn không quay được xong rồi sử dụng chiêu đâm kiếm cũng được thôi thôi em té đây em hết mana rồi em phải về thôi anh ơi <laughs> không ở lại được nha rồi Ôi chết sao tự nhiên vừa xong mình uh, lên mấy cái đồ ờ, tăng công như này Rồi bây giờ mình sẽ lên đóng cho mình uh, cái phù chú trường sinh nhá Cái này sẽ giúp anh em hồi máu rất nhanh này Hồi máu cực nhanh luôn Không cần phải biến về cả Chỉ là phải biến về hồi mana thôi chứ còn máu thì nếu mà lên đồ tanh như này nó hồi máu rất nhiều Rồi Ok lên chiến tiếp ở sao tim mình chết hết rồi này à tin đang biến về đây rồi húc này ơi ơi cái gì vậy cái gì vậy cái gì vậy làm gì tôi ôi ôi <laughs> thế đâu cứu em cứu em nào rồi chơi luôn này lại choảng nhau tin thiếu người vẫn choảng nhau chiều cuối choáng này rồi cấp cứu thoải mái đi ui trời ơi <laughs> lên bảng thơm thơm kia kia ủa châu vãi châu vậy trời rồi đây đây lại thêm ô ma thanh niên ô ma ui trời ơi <laughs> à, vai trong nơ vào đây vào đây chết chung à này thì chết chung vẫn chạy được kìa thôi thôi em tình hình em phải té rồi đông thế đông đông thế ui ôi <laughs> nào một mạng luôn cứ gọi là quay tay lên toại thôi dùng sử dụng chiêu một quay tay lên toại rồi ok phù chú chân sinh lên rồi bây giờ mình rất là trâu rồi nha à kìa ta đang chạy được chạy đâu được này a thu rồi chiêu cuối thôi vẫn chạy được kìa anh em đuổi đuổi a thu nhanh lên <laughs> và anh thật chạy rất là nhanh rồi bỏ bỏ đi bó tay thanh niên này thôi chạy này thì ai ai mà đuổi được lên thẳng anh em ơi lên thẳng đẩy trụ đi kìa tham làm cái gì <laughs> khổ quá vào rừng nó về nó biến rồi nào nào chơi này <laughs> sắp hết mana rồi đâm này vậy quay tay này rồi hóa ra khống chế nào rồi voi ơi là voi chú voi con ở bản đôn voi này voi bự rồi động vào voi kiểu voi già ấy rồi thoải mái đi thoải mái đi rồi tiếp tục nha mình sẽ sử dụng chiêu cuối choáng rồi choáng được thêm rồi <laughs> đánh nhau chả biết đâu được anh em ơi đánh mai này không chết được đùa vai thật tàn tành trâu vai của mình vậy rồi đánh hết rơi xong rồi cấp cứu rồi lại hồi đầy máu này mình vừa được hai cái cấp cứu của đồng đội một phát là đầy hồi máu luôn ui <laughs> vãi luôn này đánh <laughs> này hiện tại là lết game rồi nha anh em ơi đấy đánh này <laughs> trời ơi trời ơi 20 phút rồi mà chưa ra hồn gì cả mệt thật đấy công nhận là nhìn tanh đánh nhau mệt mỏi dã man rồi đấy à chạy đâu được ôi nó hồi máu trời kìa bên bảng hay quá mình còn cấp cứu rồi anh em băng trụ luôn rồi ôi vãi thật kia lính đánh chưa thôi thôi xong rồi mình sao thôi thôi thôi, thôi. cố ham ham ham mà chơi nốt rồi lính đẩy nát nhà rồi kìa lính đẩy nát nhà rồi thôi thôi thôi nát rồi <laughs> thật ra thì luật là không được động vào đường thôi kết thúc trận đấu đèn tật không thể nào chiến thắng được trước khi là lính đẩy nhá vãi luôn thôi thì <laughs> may là lính đẩy nhà thì mình gưa không là cái trận đấu này nó còn ờ, kéo dài mãi mãi nữa thì mãi mãi mãi mãi mãi mãi nữa thì quá là đen luôn rồi MVP cao đấy nhở 17.0 này ờ, Một trận đấu ờ, khá là thú vị, khá là hài hước và gọi là cái video này chỉ là giải trí thôi nha anh em ơi Đấy, thật sự thì khá là vui khi mà anh em ờ, có một team ờ, thuần tay như thế này Đấy, anh em để nhìn thấy là các trang bị trong trận đấu này hai bên đều lên tanh luôn Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình nhớ để lại bình luận các bình luận và đăng ký kênh bên dưới giúp mình nha để mình có thể thực hiện được các clip thú vị hơn nữa à, bye bye I love you tất cả mọi người